Ok bạn ơi, thì hôm nay nè Mình có mời Sammy cùng với bé Cam Vào trong gọi là một cái map đi chơi sinh tồn với mình đó bạn ơi Đây xin giới thiệu bạn Đây chính là map vùng đất chết nè bạn ơi Đó Thì hôm nay mình có rủ bé bé bé bé Cam á Bạn nào đã, đã xem video của bé Cam ở trong mini world chưa Bạn nào chưa xem mình nhớ vào trong kênh mình xem nha Đó Hôm nay nè mình đã mời bé bé Cam vào trong đây Để gọi là chơi sinh tồn cùng với mình Đó hôm nay bọn mình đi chơi chơi sinh tồn Là bọn mình có dẫn theo bé Cam theo nữa bạn ơi Đó Cam ơi chào mọi người đi con đó, thấy không? Bé Cam chào mọi người rồi thấy không? Đó. Hôm nay nữa bạn ơi, mình sẽ dẫn bé Cam đi sinh tồn cùng với mình và Sammy nha. Bọn mình sẽ vào trong rừng nè, xây nhà nè, sau đó gọi là đi đi đi săn bắt thú dữ nè, đó làm thịt cho bé Cam ăn đó. Cam ơi, con muốn ăn thịt thịt thịt cọp không? Anh sẽ bắt một con cọp hoặc là con sư tử làm thịt cho con ăn luôn. Đó, nghe hấp dẫn không? Ok. Đi đi đi đi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sinh tồn nha. Ui. Ui, Sam ơi Sam. Sao sao Sam? Qua đây qua đây. Ui, bên đây có quá trời yêu quái luôn kìa Trời ơi, Ồ. sao nhiều vậy? Tôi lúc chứ tôi thấy ít mà sao bây giờ nhiều vậy ơi cam cam làm gì cam chạy đi cam trời trời trời trời trời ơi trời con cam con cam mày nó không biết sợ yêu yêu quái là gì hết trời ok trời từ từ dám ăn hiếp cam rồi nói ra mày hả mày, mày Cam yên tâm, Cam yên tâm, ở đây có có có à, có anh có anh Phong với lại chị chị Sammy sẽ bảo vệ cho Cam, ừ. Cam yên tâm. Đó, ok. Qua đây. Ừ, yêu quái mày? Mày mày mày mày mày hả yêu quái ăn đó. Bé Cam Rồi, à. này thì ăn hiếp bé Cam hả? Ui trời, sao nhiều quá ta? Tính Ủa, ra tính ra Cam chạy đi Cam mày làm gì cam ơi cam ơi chạy đi cam mấy con này nó to lắm mày mày nhỏ chút xíu vậy ờ. nó quýnh mày chết đó cam chạy đi à, trời ơi là là là là lép người luôn em ơi trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn ơi con bé cam này nó nó quậy ghê luôn bạn nó không biết sợ yêu yêu yêu yêu quái là gì luôn bạn ơi trời ơi trời mày mày mày mày ok rồi trời ơi ở chỗ này à, khu vùng đất chết này nhiều yêu quái các bạn ơi quá trời yêu quái luôn giết nhiều khi giết mỏi tay luôn con không hết luôn á bắn nó chết đi đúng rồi còn à. bên này nè bắn đi đúng rồi One vâng, hour later Ui, ở trong đây còn có một con Dango nè Để mình lại mình giết con Dango luôn các bạn ơi Mấy con Dango này mặc dù nó nhỏ xíu vậy thôi Nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm Đó, thấy không? Trong rừng này nhiều quái vật lắm chứ phải là ít đâu Sam Trời ơi trời ừ. Nếu mà trong này nhiều như thế này thì làm sao mà có thể bảo vệ Cam nhờ lỡ Cam đi được mình lỡ nguy hiểm sao Bây giờ mình phải tìm một vũ khí cho Cam để Cam có thể bảo vệ chính bản thân mình uhm. Cái gì? Tìm vũ khí cho Cam hả? cam Đúng nó nhỏ xíu xíu vậy làm sao mà nó nó nó nó, nó sử dụng vũ vũ khí được cam nó bé tí tẹo à hay là bây giờ tôi tôi đưa cái cây kiếm kim cương của tôi cho cho cho cam được không ngày cái kiếm kim cương này cực kỳ à, mạnh thôi ơi cái kiếm nó to hơn cả bé cam thì sao bé cam cầm được bé cam cầm cái gậy tay luôn á vậy hả cam yếu ừ. xìu vậy cho nên là cam sẽ không thể nào sử dụng kiếm được à đúng rồi ừ. bà bà có cây cây súng đại liên á bà lấy cây súng đại liên bà bà đưa đưa cho cam cầm đi bây giờ ông nhìn đây tôi cầm mà tôi đi còn thấy chậm mà thấy ông tôi đi là tôi lấy cà lét cà lét cà lét này huống gì bé cam bé cam cầm không được đâu trời ờ ơi ờ, ha đúng rồi mấy bạn ơi bé bé cam nó nhỏ xíu xíu à nó làm sao mà nó có thể sử dụng vũ khí được mà bây giờ ở trong rừng thì quá trời quái vật luôn nếu như mà cam không có vũ khí á thì bảo đảm là cam sẽ bị gọi là quái vật tấn công mấy bạn ơi trời ơi giờ sao ta làm cách nào để giúp cho bé cam gọi là tự bảo tự bảo bảo vệ bản thân để ta ờ để để suy nghĩ coi suy nghĩ coi à đúng rồi Tôi nhớ rồi Sam ơi Mấy bạn ơi mấy bạn có biết không Dạo gần đây á Mini World vừa mới cập nhật một cái phiên bản mới của game Mini World Và trong cái phiên bản này á chúng ta có thể chế tạo cho chúng ta được những cái bộ giáp rất là mạnh luôn Tự chế tạo bộ bộ áo giáp luôn nha Thì hôm qua mình nhớ rồi Hôm qua trước khi mà rủ bé Cam đi sinh tồn trong vùng đất chết á Thì mình đã chế tạo cho Cam một bộ áo giáp rất là mạnh Đây mình sẽ cho bạn xem nha Đây đây đây, đây giáp giáp đây mình thấy nè Đây mình sẽ lấy ra cho bạn coi nha Nè Cam Cam ơi Cam Bây giờ anh đưa cho con cái bộ giáp này nè Đó cầm đi Đây là bộ giáp siêu nhân do anh tự tự chế tạo đó Cực kỳ mạnh luôn Đó Ok Bây giờ Sammy bà coi nè Bây giờ tôi sẽ kêu cam nó mặc vô cho bà coi nè Bộ giáp này là đâu, bộ đâu, giáp đâu. mạnh nhất thế giới Do tôi tự chế tạo á Ghê không Minico cập nhật bây giờ làm được mấy cái này luôn hả Đúng Ghê rồi ta. Mấy bạn mấy bạn có, có có nghe thấy mình nói gì không Đây là bộ giáp mạnh nhất thế giới Đó nghe rõ chưa Mạnh nhất thế giới luôn nha Mấy bạn biết lý do vì sao nó mạnh nhất thế giới không Bây giờ mình sẽ kêu cam mặc cho cho bạn coi nha Ok được rồi, bây giờ Cam hãy thử mặc cái bộ giáp đó vào đi Mặc vô Ui, trời, trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn coi kìa Ôi ôi à trời, bé bé bé bé cam của chúng ta đã biến thành siêu to khổng lồ rồi bạn ơi Trời ơi mấy bạn coi nè, một bộ giáp bằng kim cương nha bạn, cực kỳ mạnh luôn Ủa mà khoan, hình như là con bé cam nó mặc cái bộ giáp này vô Là nó nó nó biến thành một cái con ờ, robot siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi Wow, Cam ơi, nhìn nhìn nhìn nhìn anh anh anh anh này con nhìn nhìn này nhìn nè. Ôi, trời ơi, trời, trời ơi, khoan từ từ, từ từ trời ơi các bạn ơi cam nó dí theo mình các bạn ơi cam nó dí theo mình mà nó đạp mình à. cái chắc là mình đẹp lép luôn á rồi xong rồi xong cam nó đạp nó đạp xong sammy bẹp bẹp lép luôn rồi sam ơi rồi xong cam cam nó khóc các bạn ơi cam nó khóc kìa rồi thấy không tại cam đó thấy không cam đạp ờ. sammy cái sammy bẹp lép rồi thấy không trời ơi bẹp rồi anh anh nói cho cam nghe nè bây giờ á cam đã mặc cái bộ giáp này vào á thì cam phải cẩn thận nghe chưa đó bây giờ là không có một con quái vật nào mà có thể tấn công được cam luôn các bạn ơi mình nói thiệt nha bây giờ á kể cả gọi là khủng long bạo chúa nhiều khi cũng không giết được cam luôn các bạn mấy bạn biết sao không bởi vì cam bây giờ đã biến thành siêu to khổng lồ và có một sức mạnh cực kỳ mạnh luôn rồi súng đạn hay là gọi là kể cả gọi là bơm cũng không thể nào mà có thể giết được uh, bé cam luôn các bạn ơi nghe ghê không sammy tin không tin không không à, sao biết được ông phải test cho tôi xem chứ Ok, bây giờ tôi sẽ test cho bà coi nè Đây là bộ giáp mạnh nhất thế giới do tôi chế tạo ra cho nên nó sẽ cực kỳ mạnh luôn bà không tin á bây giờ bà thử à bà coi nha tôi sẽ lấy kiếm kim cương nè bà coi nè cam đứng im nha cam yên tâm đi sẽ không đau đâu anh sẽ chém thử cho cho sammy coi đó chém nè ủa sao chém được ta ôi trời ơi nó to quá mình chém nó không được các bạn ơi các bạn thấy không ôi nó vội lại luôn ôi ôi vội lại luôn á ôi ôi các bạn ơi con cam nó bự đến nỗi bây giờ kiếm kim cương chém nó cũng không được luôn các bạn ơi mình chém chém chém mà chém không không không trúng luôn các bạn ơi các bạn coi nè thấy không nè chém nè hỏi không chém không được luôn đó rồi sam bây giờ bà thử bà lấy cây súng đại liên của bà bà bắn nó thử coi yên tâm đi nó không chết được đâu nợ luôn á không làm đi tôi không muốn làm điều đó đâu ghê quá à. trời ơi bây giờ bé cam đã được mặc một cái bộ giáp siêu sức mạnh rồi bé cam không thể nào mà chết được đâu yên tâm trời ơi có gì đâu sợ coi tôi nè ờ, rồi ê tính ra bà đưa tôi súng bà không đưa tôi tôi tôi đạn sao tôi bắn <laughs> hả ờ, ờ cái đoạn kia tôi dùng hết đạn rồi hết đạn gì? rồi bà dùng hết đạn hả? Ờ. luôn hả ờ, trời ơi là trời giờ hết đạn rồi sao test được Thôi không cần nữa Súng đại liên thì yếu quá Bây giờ mình chuyển qua mình dùng đại bác luôn à, Bây giờ tôi sẽ không sử dụng súng đại liên nữa Mà tôi sử dụng đại bác ờ, Sao con cam chạy luôn rồi Cam ơi Cam ơi Chạy đâu vậy cam mặt mày cam chạy là đúng rồi ơi tôi đã nói rồi bộ giáp của tôi là bộ giáp mạnh nhất thế giới cho nên là yên tâm không chết được đâu trời ơi súng, súng đại bác bắn còn không xuyên được bộ giáp này nữa mà cam mà nó chạy mẫu là tôi giết ông ngang không làm yên cho nó tâm. thương nha yên tâm coi tôi à. nè bây giờ mình sẽ thử test đại bác cho bạn coi nha mình sẽ chọn cái cái cây này đi đây cái cây nha bây giờ mình sẽ bắn thử cây nè đừng xa xa xíu bum đó bạn thấy không bắn một phát thôi là banh cái cây luôn mày ơi nè bắn lại nè bum đó rồi ok bây giờ mình sẽ thử mình bắn mình bắn thử con bé cam cho anh em xem nha cam ơi đứng im nha cam yên tâm đi sẽ không đau đâu cái gì mà lắc đầu yên tâm đi không sao đâu không đau đâu yên tâm ủa sao đâu rồi ok Mình sam bà coi nha bà coi nha bà coi nha coi nè giờ tôi sẽ thử tôi bắn cam nè chuẩn bị nha bum đó cam không Trời một giọt máu nào luôn coi nè bắn liên tục cái gì vậy bà nội tiền bà đỡ làm gì vậy trời ơi, trời ơi tôi bảo bắn đi tôi bắn tôi banh banh sát rồi nè ơi tôi đã nói là cái áo giáp này mạnh lắm cam nó không chết được đâu mà bà lo coi nè cam cam xa xa ra cam chúng chúng ba cái là bà xa xa ra đúng rồi hai người bị trúng hai người bị chúng đạn rồi nè phong ơi cam ơi cam xa xa nha cam cam đứng gần quá là là chúng chúng chúng đạn cho người anh nha cam bắn nè đó thấy không bắn giờ bắn hết luôn cái bắn đạn luôn nhiều khi cam cũng không chết luôn rồi ơi cam chịu như bất tử luôn phong <coughs> bắn nè bắn bắn trời trời ơi bạn ơi mình muốn muốn bắn bởi hết mình muốn bắn gọi là hư hư luôn cây đại bác luôn mà cam nó không xi nhơi tí máu nào luôn trời các bạn ơi quay cam nhảy tưng tưng rồi đang vui à, không? ấy bạn thấy không cam bây giờ mình bắn nó mà nó còn nó còn nhảy hip hop được bên dưới gọi là cái hố ờ, ờ, cho cho bơm tạo ra đó mà đó đó bạn thấy không bộ giáp này là bộ giáp mạnh nhất thế giới vậy là từ nay bé cam của chúng ta đã có được một bộ giáp cực kỳ mạnh luôn bạn ơi à mà khoan có ừ. bạn nào muốn mình hướng dẫn cho bạn cách tạo ra bộ giáp này không bạn nào muốn thì nhớ like video này nha ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách để có thể tạo ra được một bộ giáp mạnh nhất thế giới giống như cam nha đó bạn mấy bạn thấy cái bộ giáp của cam mấy bạn có thấy thích không cực kỳ thích luôn đúng không đó ok rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách để chế tạo bộ giáp giống như cam nha ok rồi let's go Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể chế tạo được một bộ giáp mạnh giống như cam nha Ok ok, rất là đơn giản thôi Đầu tiên các bạn hãy tạo cho các bạn một cái thế giới gọi là bằng phẳng như thế này nè Đó, để, để cho các bạn có thể xây dựng nha thì ở đây nè mình đã xây dựng cho bé bé cam cái bộ áo giáp nè đây đây chính là cái áo nữa bạn đó cái này là cái áo của bé cam nè còn cái này chính là cái nón của bé cam nữa bạn ơi đó cái cái cái bạn nào mà xây đẹp á thì mấy bạn có thể tự thiết kế cho mình một cái bộ cái bộ giáp luôn nha ở đây thì phong xây khá là xấu cho nên phong đã thiết kế cái bộ giáp khá là đơn giản bằng kim cương và vàng các bạn ơi đó ok đó thì công việc đầu tiên chính là các bạn hãy xây cho các bạn một cái bộ giáp thì ở đây mình đã xây xong rồi nè để cho đỡ mất thời gian thì mình đã xây sẵn luôn ok tiếp theo nữa là các bạn hãy vào đây các bạn bấm vào nó và các bạn hãy nhập tên nó ra mình sẽ đặt tên cho nó là mũ mạnh nhất thế giới nha các bạn đó một cái mũ mạnh nhất thế giới luôn nha mình sẽ chế tạo ra nè rồi ok Vậy là bây giờ mình đã chế tạo xong cái mũ rồi nè Đó Rồi công việc tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo nó thành một cái nón có thể đội được nha các bạn Đó Và các bạn nào mà muốn cách muốn biết cách chế tạo thì hãy làm theo mình nha Tiếp theo là các bạn hãy bấm vào trong cái phần kho và lớp gin nữa bạn ơi Bấm vào đây Đó Sau các bạn sẽ bấm vào trong phần vật phẩm rồi bây giờ các bạn sẽ xuống dưới phần tạo nè Các bạn sẽ chế tạo cho mình nha Và các bạn hãy chọn cái phần mới nhất của Mini World nè Các bạn cập nhật mới nó đã có chúng ta một cái phần có tên là trang bị các bạn ơi Các bạn hãy bấm vào đó nha Ok, tiếp theo nữa các bạn hãy bấm vào trong phần mô hình Đó, sau đó các bạn sẽ bấm vào kho mô hình Để các bạn kiếm ra cái nón mà hồi nãy các bạn mới vừa tạo ra nha Thì đây, mình mới vừa, vừa chế tạo cái nón này nè Đó, ok Sau đó các bạn hãy chọn lại thiết bị cho nó Thì mình sẽ chọn cho nó là mũ bảo hiểm nha Mũ bảo hiểm nè Rồi, sau các bạn hãy bấm vào trong cái phần sữa ở cái phần sữa này các bạn có thể chế tạo mũ cho nó nha đây mình sẽ bấm vào đây sau mình chọn cái cái cái mũ hồi nãy nè đó rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là hãy xoay những cái này để chúng ta chỉnh cái cái cái mũ làm sao cho nó dính vô cái đầu các bạn ơi đây bây giờ mình sẽ chọn vị trí nè là mình sẽ chọn là ở trên đầu nha đây chọn đầu nè đó thấy không là nó đang nằm trên cái đầu nè thì chúng ta chỉ cần xoay xoay những cái này và chúng ta chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất với lại con nhân vật của chúng ta nha thì đây mình sẽ chỉnh nha các bạn đây mình sẽ chỉnh lên chỉnh xuống nè sau khi mà các bạn chỉnh xong á thì ở kế bên cái phần bên phải nó sẽ có cái phần tên là phần hiệu ứng mấy bạn ơi. Các bạn hãy bấm vào trong phần hiệu ứng nè. Và các bạn có thể thêm hiệu ứng cho nó nha. Mình sẽ bấm vào đây. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nó có rất là nhiều những cái hiệu ứng luôn bạn ơi. Chẳng hạn như là à, tăng thêm độ sáng cái tầm nhìn nè chạy nhanh hơn nè đó đào nhanh hơn nè hoặc là gây thêm sức mạnh ờ, mạnh hơn nữa nè đó nhiều cái rất là hay luôn các bạn ơi thì ở đây mình sẽ cho nó là bất khả chiến bại nha các bạn bất khả chiến bại nghĩa là sao có nghĩa là các bạn gọi là dùng bằng gọi là bất cứ vũ khí nào cũng không thể nào mà đánh lại được cái bộ giáp này hết bộ giáp này có thể chống lại được bơm chống lại được súng đạn hay kiếm gì chống lại được hết luôn giống y bộ giáp của bé cam hồi nãy các bạn đó ok rồi bây giờ mình sẽ lưu lại nha rồi ok, bây giờ mình đã chế tạo xong cái bộ giáp rồi nè bạn ơi Bây giờ mình sẽ thử mặc cho cho các bạn xem nha Đây là cái nón nè, còn đây là bộ áo giáp nè Thì hồi nãy mình đã gọi là cho nó thêm cái sức mạnh là bất khả chiến bại Với lại là mình đã cho nó thêm một cái sức mạnh nữa chính là biến siêu to khổng lồ các bạn ơi Mấy bạn muốn cho nó thêm sức mạnh gì thì tùy theo ý mấy bạn nha Mấy bạn có thể tùy ý mấy bạn, các bạn có thể cho nha Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử mặc cho cho các bạn coi nè Đầu tiên thì mình sẽ mặc cái áo giáp vô Rồi sau đó mặc cái nón vô nè Bum Đó mấy bạn ơi bạn thấy gì chưa Mình đã biến thành siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi Bây giờ mình to ơi là to luôn nữa bạn coi nè đó thấy không cái nón của mình nó to nó bự gì đâu luôn bạn ơi bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem cái góc nhìn của mình nha đây mày thấy không Bây giờ mình cảm thấy mình to đùng luôn bạn ơi Con heo nằm ở, ở, ở dưới chân mình giống kiểu như mình muốn đạp nó Cái nó cũng bẹp lép luôn bạn ơi Ờ thấy không Ghê chưa ghê chưa Đó Bây giờ mình đã có cảm giác là mình đã biến thành người khổng lồ các bạn ơi Mình thấy xung quanh của mình cái gì nó cũng nhỏ xíu hết Đó bạn thấy không Bây giờ chúng ta đã biến thành người siêu to khổng lồ rồi Bây giờ là không có ai có thể giết được chúng ta hết Chúng ta cực kỳ mạnh luôn bạn ơi Đây có thể nói là bộ giáp mạnh nhất thế giới luôn đó nha rồi bây giờ nếu ừ. như các bạn muốn biến lại bình thường á Thì rất là đơn ừ. giản thôi Mấy bạn chỉ cần gọi là kể bỏ giáp ra Kể ra Hey, đó mấy bạn thấy chưa Bây giờ mình đã biến lại thành nhỏ bình thường rồi nè bạn thấy chưa Đó, trở lại như một người bình thường rồi các bạn ơi Đó, rất là cực kỳ gọi là hay luôn nha Những bạn nào mà gọi là thích chế tạo á, thì có thể nói đây chính là một cái bản cập nhật mới Rất là phù hợp cho những bạn nào mà thích chế tạo vũ khí nè Thích chế tạo áo áo áo, áo giáp nè Đó, chúng ta có thể chế tạo và chúng ta có thể mặc lên được luôn Cực kỳ xịn luôn nha <laughs> Ok rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu như mà anh em thấy thích video này và anh em thấy sẽ thích cái bản cập nhật mới của Mini World và cái phần là chế tạo áo giáp á thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là hãy lên trên App Store và Google Play để tải ngay Mini World về chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.